Bây giờ qua bên này Ok Tín luôn Uy tín luôn đừng đừng đừng đừng rơi mày ờ chưa nhặt được cái lọ máu nào kìa đấy xuống từ từ chứ theo ngoài đi rơi ở đấy rơi bây nhảy sang như này rồi nhảy sang như này e xuống đây ok Bạn game này bắt cua nhiều thế nhở Đu sang bên này bám Rồi lại leo lên Leo lên rồi lại xoẹt sang bên kia Ây, không, không, không, không được Ôi, ôi, chỗ này đứng được à Quái cả nhái nhở Nhưng vẫn phải bám sang cái cột bên kia rồi Từ nha Đi chỗ nào nhỉ Chỗ này chắc chắn rồi ở à đây Phải đúng chỗ Vừa nãy mình hơi cao Rồi leo lên cái khúc trên này Lộn lại cái cột bên này này Lộn lại cái cột bên này này Lộn lại cột bên này này Chạy sang đây rồi Leo lên Leo lên Trời ơi Trình độ bắc cua thượng thừa Uầy Mẹ Ô, cái này bị hỏng à Vòng xoay may mắn Cỗ máy gì đây Uầy, ông này chúa tể của quạ Đéo xem nói chuyện luôn Oánh nhau luôn Xem nói chuyện làm gì Ui con này giống con Giống quả bộ giáp ở trong uh, á, Junior Hunter Game Mobile vậy Con Phong War Ok Let's go baby Come on Ây à, ây à Mình kéo máu Thiệt mẹ rồi, vừa nãy không phong quái để, để máu Nhưng mà không sao tám máu Đéo được đéo được né mày ngu lắm con chó một bộ ở kìa đừng đừng anh ơi ôi xong rồi tap tap tap tap tap tap tap tap tap rồi rồi Combo combo Quay xuống chết mẹ rồi Né né né né né né né né né Né Mũi né mũi né Đi lêu lêu Lêu lêu mẹ, Hết mẹ máu rồi đều máu Ây à Chém phát thứ ba Rồi Đây là cơ hội của anh Ây à Block mày bờ lốc tao ấy đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau chưa cu ui vẫn trúng đau chưa cu chết con bị mẹ rồi mình ít máu á ui nó dí kìa kinh thế em em chạy thôi em bỏ khóa em bỏ khóa ngoài nhau em chạy thôi nó dí kinh quá ui à, ăn phát chém nữa ai ăn cứt rồi né à. mỗi thằng có một tí máu thôi ui ui ui né ngang ui mẹ lao vào lấy kiếm của nó vậy mày bị lừa con chó con chó con chó con chó mày tao rất chết rồi không được nóng vội không được nóng vội né đi né đi né đi mỗi thằng một hit xem thằng nào thắng né đi hộ bố mấy cái con chó này hai cái xong Uầy, lấy được bộ sáp vào ngày mặc mà mọi người đẹp trai đấy nhở Nhà rất tiếc là đéo có XP 40 1000 Motherfuck action À ông này à Chính là ông này à Chạy đi đâu Một bộ, Ui Thần chết gọi tên mà mày còn dám đánh lại cả à? Open cái gì đấy Trước khi đọc sắp luôn Old fool. Old fool. My secrets. But not yours. Ôi, mình dính một cái gì ở ngực rồi bí mật của ông này nhưng mà không phải của của mình là sao ý nghĩa của câu nói đấy là gì Mình bị quả tim của ông đấy ngoánh người rồi Many worlds ravaged by time or conflict are swallowed by the abyss. returned to Abyss the nothingness from which they were formed. But others linger for but eternity on the brink of annihilation. That creation, that creation might be balanced with destruction. And in the final moment of battle, death was banished to one such world in the autumn of its life, yet not far from the edge of darkness. Had death been sent to his tomb, That answer would be found in the horseman's future. The horseman. And in his path. Hmm. Be still, horseman. You are wounded. Don't touch me. Your arrival here is a oh, bad sao cái ngực của mình cháy cháy cháy cháy kìa. Ông mà động phát cháy cháy. Ông chạm vào cháy này. There's more trouble ahead if you don't start making sense. She life. Where is the tree of life? Life. <laughs> Sự sống. this <laughs> world is dying. This world dying love. Choking on chaos, corruption. Corruption. We can do little to stop it. Soon, the great yeah. tree too shall perish, and with it, the last, the last of, of my, people. people. Is that not what brought you here, Pale Rider? I seek the tree, Your chaos and corruption don't concern me. Ai chà là oánh nhau tiếp à Tao hết máu rồi con chó Tao hết máu rồi con chó Con chó con chó Ôi xong What the fuck restart luôn á Đừng mà chơi lại từ đầu nhá Tao hết máu rồi Ố Chơi lại từ đây luôn Ở đây đây đâu, Oánh nhau lại với con cửa hóa này Tao có máu rồi Tao có máu rồi Không xoắn luôn mọi Loại máy tuổi tôm mà Tuổi tôm mà Bố lao bố léo à À gọi đội à Gọi đội gọi đội này gọi đội gọi đội gọi gọi gọi gọi đội này bốn combo cho mày biết này. thế nào là tiếng việt luôn ấy à mẹ mà dồn bố mày vào góc tường không oánh à oánh nhưng mày hiểu tiếng việt luôn anh chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy là chỗ rộng mày hai con nó vây và kín này kia oánh cái gì anh thích minh bạch đánh nhau ngoài sáng đi không có bao chục kín gì cả đâu lái là còn này ít máu hơn của anh con này chưa ăn combo thì biết mùi fight well but can't be beaten with a blade. Seek out the blade. sister. Ask her about the fire of the mountain. Help. Mày ai nói chuyện gì nhiều? Skip đâu nhỉ? What the fuck? Ask skip her about the fire of the mountain. Help her, and she will help you reach the tree. As for me, I must return to my work. Who are you? Đéo cần biết tên ông này thôi. Em hỏi về cái case The tree holds power over life and death. If you would resurrect humanity, giữ cho ờ, năng lượng và quá năng lượng. A dark presence dwells now within the tree. Within The path is barred. Ok. Thế bây giờ hỏi ông này đi. Who are you? And who are you to command a rider? It's common rider. I am a maker. A maker older than even the earth. These hands and the uh, founder foundation in the man in permanent war. And now they but hardly know the touch of stone. Chơi một mình thôi em ơi, game này không chơi được anh em. Anh em xem cùng là vui rồi. Cần gì phải chơi. Đúng không? Bây giờ anh em vào chơi thì thì thì chơi cùng thì ai xem tôi livestream. ồ ờ. À. Ôi trời ơi, cộng điểm, cộng điểm. Nào, chúng ta chơi đường nào đây? Harbinger, Necromancer. Necromancer này có vẻ như là mình sẽ chơi dòng đệ. Còn Harbinger là chơi dòng sát thủ rồi. Chơi dòng đánh bằng vũ khí chơi đệ không nhỉ? Chơi đệ mà số lượng chơi sát thủ chơi sát thủ chơi solo nhỉ cộng luôn một điểm ở đây anh là nhất nhất anh rồi ok em là nhì ok chưa em là nhì anh là nhất táp what the fuck man chiêu gì đây à teleport Mỗi lần dùng trưởng là phải ấn tab xong dùng cái này à? Vô lý nhỉ? Có nút không có nút khác để để để dùng à? Ok, talk. Ok, ông này hết giá trị rồi. À, chúng ta có một cái hòm trên bản đồ hướng này. Anh em giờ này trầm tính quá, bận hết rồi em ơi. Bọn này bắt đầu vào Năm học mới rồi, bận hết rồi. Chả ai on được cả. mở cái hòm. Kiếm mấy game ọp chơi đơn để livestream cho anh em xem thôi. Một là dùng máu À mở hòm được máu à Hai dùng mana cái này biết rồi Vừa này đang live xong rồi tự nhiên uh, bị đơ là biết rồi ok bây giờ chúng ta đi đâu nhỉ à, làm nhiệm vụ ở chấm vàng đúng không đi theo con quạ màu tím này cưỡi ngựa được không kéo cho lên à à đây ấn C space This is no place for a horse. I have to go alone. Oh. This is no place for a horse. Ok. Ờ, không thể cưỡi ngựa được. Đi thẳng vào đây. Ờ. Oh. Ờ oh, để làm gì? À đây là cách combo à Zaro kick Một chém nhảy nhảy À chém Chém và nhảy Hoặc là nhảy Time card Reform I have to go alone. À đây Đá Chiêu đá chém và nhảy Ok, đi làm nhiệm vụ đi Trưởng cứ chém bừa là xong Đéo thôi Rồi, chúng ta vào một cái thành à, Có người ở đây rồi Đây là gì? Ông này ông kiểu luyện Luyện, luyện võ à? Hawk. the Reaper. The Reaper. It's about time you came. About time the makers you are dying. Came. And our like realm. Dying. We few are all that remain. We few are the life is never easy. Warrior life and never easy. easy. Not easy, but, but simple. I always saw my end with Không dễ nhưng mà đơn giản. A field of enemy dead before me. And what glorious end awaits you hiding behind these gates? <sighs> you cannot fight corruption. Cannot fight. Nor can you harm corruption là gì nhỉ? Only kill those it has claimed. Corruption. Every blow I strike against corruption is a blow against my own people. Muse on that rider. hiểu nghĩa corruption này mới biết được. Tra từ điển này. Corruption. Google dịch đâu? corruption tham nhũng what the fuck is tham nhũng nhỉ cái gì có vấn đề gì I will always want to find maker Hòa nhau với ông này à? I can end your troubles, maker. Well, Well, you are welcome to Chai. This blade is more ancient than you, Rider and taller to boot. I will break it, and you, down to size. I did. I have gotten this far. Had enough of all this. Ô, thua á? À? Vãi, bị ông này chém một phát là thua à? Xong rồi à? Thế tình hình này chưa chưa đánh nhau được rồi chưa chưa đánh được mày rồi hơi bị cùi rồi bật bản đồ to lên kiểu gì Ôi, trên có hình con rồng gì ở đây sao có con rồng châu á đây nhở này có phải châu âu cơ mà rồng trông kinh khủng khiếp đảm tấm lợm ấy ok do inbox một tí à cái này có vẻ như làm chỗ um, hòm thư hòm thư của mình oh, đây nhiệm vụ ở đây à thôi phải ở đây toàn người khổng lồ vậy mình trông cơ bắp lực lượng phết mà vào đây bài tí luôn ạ à. Maker's beard. The rumors are true. A horseman in the Forge Lands. The name's Alia, and that's my brother Valis. We are the keepers of this forge, though I reckon that means less now than once it did. This is a Maker's Forge. Nay, the Maker's Forge is lost to us, silenced by the hands of corruption. But in its depths we once crafted the dark